Alo ạ, vâng xin chào tất cả mọi người, rất vui gặp lại anh chị em tại kênh tư vấn đầu tư của HT. Hôm nay thì thị trường chúng ta đã có hồi phục, có một phiên hồi phục với biên tương đối là tốt, 26,12 điểm tương đương với 2,42%. Thanh khoản nằm duy trì ở mức tương đối là thấp, ở đâu đó là khoảng 9,4 nghìn tỷ. Nói chung là với trạng thái như thế này thì nó chỉ đơn giản là một phiên giải tỏa tâm lý bĩ cực cho chúng ta trong uh, suốt một giai đoạn giảm điểm ở gần đây. Bởi vì là nó mang chúng ta một kỳ vọng là việc thị trường có thể tạo đáy để hồi phục, đúng không ạ? Và câu chuyện hiện tại chắc chắn là có chuyện là cái vấn đề là liệu thị trường chúng ta đã chính thức tạo đáy hay chưa hay đây chỉ là một cú bull chap và sau đó thị trường sẽ lại giảm điểm tiếp thì chúng ta sẽ cùng phân tích với nhau ở trong video ngày hôm nay ờ, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi về à, nhìn về cái diễn biến chung của thị trường về dòng tiền này thì mình để ý là trong những phiên gần đây đặc biệt là từ phiên ngày 30 tháng 9 thì cái cái cái à, cái độ rộng của thị trường nó đã được cải thiện rất là nhiều uh, ờ, nó số mã tăng thì nó luôn áp đảo số mã giảm và hôm nay thì độ rộng nó được cải thiện cực kỳ rõ ràng khi mà chúng ta có 392 mã tăng 85 mã giảm và 55 mã không đổi và dòng tiền mua hoàn toàn thắng thế và chúng ta sẽ bắt đầu từ câu chuyện đó là dòng tiền mua thắng thế như thế nào à, thị trường chúng ta đã có một nhịp giảm rất mạnh từ 129 à, ờ, đâu đó là khoảng 1298 đi khoảng 1300 đi 1300 về đâu đó là 1070 tức là khoảng hơn 200 điểm hơn 200 điểm trong vòng đâu đó khoảng 20 phiên đúng không ạ 20 23 phiên coi như vậy đi thì nó là một cái biên giảm quá lớn trong khoảng thời gian này có thể gọi là một cú giảm sốc của thị trường và cái sự giảm sốc này nó là mất đi cái tính cân bằng của của đường giá đúng không ạ và khi cái tính mất cân bằng nó nó xảy ra thì chắc chắn thị trường sẽ có những sự lỗ lực để lấy lại cái sự cân bằng này đấy là lý do vì sao chúng ta luôn luôn có nhịp chững lại cái đà giảm trong một cái pha rơi à, chúng ta có những giai đoạn chững lại như là phiên ngày à, giai đoạn hồi à, cuối tháng 9 này 21 tháng 2 tháng 9 này sau đó thì chững lại sau đó chúng ta lại rơi tiếp và đến giai đoạn hiện tại chúng ta cũng coi như là chúng ta đang trong cái pha chững lại để lấy cân bằng của thị trường đó. và nói về câu chuyện tạo đáy thì chúng ta sẽ phải xem xét yếu tố về cung cầu như thế nào đối với cung cầu của thị trường thì khi mà chúng ta đã rơi về một cái chiết khấu nó sâu như thế này khoảng hơn 200 điểm 230 điểm rồi đấy 230 điểm thì rõ ràng sẽ có những cổ phiếu nó rơi về cái vùng giá nó quá rẻ thậm chí là ngang định giá và dưới định giá thì đó sẽ là cái vùng mà rất nhiều cái vị thế chúng ta đang cầm mà chúng ta không muốn bán đặc biệt là đối với những anh chị em đang bị kẹp hàng đoạn này thì chắc chắn là không ai muốn cắt lỗ cả bởi vì mức lỗ lên quá cao rồi và chúng ta thấy là vùng giá hiện tại nó quá rẻ để chúng ta bán và chúng ta sẽ quyết định là nắm giữ lại nhất điều đúng không ạ đúng không ạ và khi mà cái trạng thái tâm lý này ờ, nó xảy ra ở cả thị trường thì chúng ta sẽ có hiện tượng đó là cạn cung thì cạn cung ở đây nó thể hiện cho cái tâm lý là không ai muốn bán bởi vì là giá quá thấp và không có nguồn cung nào được đưa ra và khi cái câu chuyện cạn cung nó xảy ra không ai muốn bán cả thì chỉ cần có một lực cầu chích vào nhẹ thôi thì chúng ta cũng sẽ có những nhịp hồi phục à, và phiên hôm nay nó thể hiện rất là rõ ràng chúng ta đã có một phiên hồi phục biên 26,12 điểm là là không phải là một cái biên nhỏ đâu đó là lớn đấy hồi phục thế này là tăng tương đối là nhiều ấy nhưng cái thanh khoản nó lại rất thấp nó chỉ khoảng uh, ờ, 9,4 nghìn tỷ nó là quá thấp so với cái cái cái cái cái thể hiện cái tâm lý của thị trường là mua lên như thế này đó và lý do thì như vừa nãy trình bày đúng không ạ đơn giản là vì cạn cung và có cầu vào cầu vào chỉ trích nhẹ thôi chỉ cần vàng nhìn tỷ thôi thì thị trường chúng ta cũng đang điểm được rồi và cái vấn đề sẽ xảy ra ở giai đoạn sau khi mà cái cái cái hiện tượng cạn cung ấy nó duy trì được khoảng một khoảng thời gian gọi thì vì không biết được bao lâu nhưng sẽ có lúc thị trường khi mà chúng ta cạn cung nó nó diễn ra đủ rồi và thị trường chúng ta đạt được một cái upside hồi phục nhất định thì sẽ hiện tượng đó là bán xuống sẽ bị bán ngược lại bởi vì là giá cổ phiếu đã về lại cái vùng mà có sẵn một lượng ở ờ, cung người ta đang chờ người ta đang chờ người ta bán ra thứ nhất là ờ, người ta đã bắt được đáy thứ hai người ta người ta đã bị kẹp hàng và người ta muốn bán người ta muốn cơ cấu danh mục đó và vấn đề của chúng ta ở thời điểm này đấy là phải xác định được cái vùng bán đó nó đang ở đâu thì mình có một cái giả thiết như thế này ở giai đoạn trước thì trong quá trình vận động đi xuống của VNI thì chúng ta đã xác định ra một cái kênh giá như thế này có phía bên trên này biên bên trên và biên bên dưới và chúng ta gọi đây là trading range trading range của VNI và vận động theo trạng thái đó là sideways down tức là tích lũy đi xuống đúng không? tích lũy nhưng theo chiều hướng đi xuống và trong phiên ngày uh, mùng 3 tháng 10 thì chúng ta đã đánh gãy cái biên dưới của cái trading range này đó và điều đó tạo ra gì ạ một vùng hỗ trợ đã bị phá vỡ và khi một vùng hỗ trợ bị phá vỡ thì do đó sau nó sẽ trở thành một vùng kháng cự và vùng kháng cự này nó sẽ trở thành cản trở cho quá trình hồi phục của VNI ở trong ngắn hạn tức là ở trong tuần này trong tuần này thì chúng ta sẽ có xác suất là quay trở lại để test lại cái đường hỗ trợ này nó sẽ đâu đó khoảng 1115 1118 nói chung là cộng trừ ờ, mấy điểm gì đấy uh, đó từ 1115 đến 1120 sẽ là cái vùng mà sẽ có rung lắc ở đây nếu mà thực sự chạm vào đây mà chúng ta vượt qua được thì chắc chắn VND sẽ có đáy ngắn hạn chúng ta sẽ có đáy ngắn hạn và <clears throat> sẽ có kịch bản khác đấy là chạm vào đây test thất bại tức là thử thách tại đây nó chúng ta không vượt qua được thì chúng ta sẽ bị điều chỉnh xuống tiếp và mình đánh giá nếu mà chúng ta điều chỉnh xuống như vậy thì nó sẽ mở ra thêm một cái hướng khác đấy là chúng ta sẽ tạo đáy thứ hai nó sẽ đâu đó khoảng uh, một một không khoảng uh, xem nào một một nghìn một trăm sẽ là cái vùng mà khả năng sẽ có đáy hai và nếu cái cái cái xác suất mà xảy ra cái cái trường hợp mà đáy hai nó không xảy ra tức là chúng ta test ở ờ, một một hai mươi này một một một một mười tám hai mươi nó thất bại và chúng ta giảm xuyên thẳng xuống dưới này thì chúng ta đã tạo đáy thất bại và đây chỉ giống như là một pha lưới lại cân bằng một pha nghỉ ngơi trong pha rơi của thị trường thôi và chúng ta không có đánh ngắn hạn nào cả thị trường lại rơi tiếp còn nếu chúng ta hình thành uh, thành công cái đáy hai ở đây uh, ở đâu đó quanh uh, vùng 1100 thì chúng ta sẽ có cơ hội hồi phục được uh, xa hơn có thể là về lại 1165 và xa hơn nữa là 1200 và chúng ta sẽ có đánh ngắn hạn bởi vì là khi đến đây rồi thì áp lực bán phía trên này nó sẽ mạnh hơn và những pha điều chỉnh phía bên trên nó sẽ mạnh hơn và có khả năng chúng ta sẽ tiếp tục quay đầu điều chỉnh nhưng đấy là câu chuyện ở phía sau bây giờ chúng ta sẽ bàn về cái sóng hồi của thị trường ở thời điểm này đó. thì những kịch bản mình đưa ra như vậy đó chúng ta sẽ ờ, có phản ứng ở đây này sau đó quay đầu chỉnh lại và phản ứng ở đâu đó quanh 1100 để tạo đáy thứ hai và hồi lên và tất nhiên cũng có xác suất thị trường đủ mạnh để xuyên tủ luôn cái vùng hỗ trợ này và phi thẳng lên phía bên trên này trường hợp đó thì nó quá đơn giản nó quá thuận lợi rồi thì chúng ta sẽ không bàn đến đúng không ạ chúng ta sẽ bàn cái sự đắt léo ở đây chúng ta chạm đây điều chỉ xuống bởi vì là khi mà có sự đắt léo này nó sẽ tạo ra cơ hội cho những người đến sau nếu mà thị trường tiếp tục phi lên phía bên trên này một cách theo đáy chữ V trường hợp này khó xảy ra nhưng nó sẽ tạo thành cái hiện tượng đó là sợ bị FOMO tức là một số anh chị em sẽ không dám tham gia thị trường cứ tăng liên tục bởi vì sợ giờ nó có tăng như vậy thì nó có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào về tâm lý của anh chị em nhỏ lẻ này vẫn thích là mua trong điều chỉnh chứ ít ai dám mua khi nó đang tăng lắm nhất là trong hoàn cảnh mà chúng ta đã có một uh, cái, ờ, một cái thời kỳ giảm điểm mạnh như thế này thì cái chuyện mua đuổi thời điểm này nó là nó là rất là nhạy cảm chắc chắn là nhiều người không dám làm và vậy hầu hết thì chúng ta sẽ chờ một pha điều chỉnh để chúng ta có thể tham gia vào vì chúng nghĩ là điều chỉnh thì chúng ta sẽ lấy được cái giá thật là tốt đoạn sau ấy nếu mà chẳng may có mua sai thì cái thiệt hại nó cũng rất là nhỏ nó không nó không đáng quan tâm đúng không ạ vậy thì nó sẽ mở ra cơ hội cho chúng ta nếu chúng ta phản ứng ở một một hai mươi sau đó là chỉnh lại về một một trăm thì nó sẽ có đáy hai thì đây sẽ là cơ hội cho những người đến sau tức là những ai không kịp mua ở trong những kênh đến từ 3 mùng 3 tháng 10 mùng 4 tháng 10 hay là trong phiên hôm nay mùng 5 tháng 10 đó thì đấy sẽ là cơ hội chúng ta nếu thị trường thực, thực sự là có đáy ngắn hạn và chúng ta có thể chờ phản ứng ở Ờ, khi mà thị trường có pha điều chỉnh đó mình tính là nó có thể về 1100 thì chúng ta có thể canh mua và <clears throat> đấy là cơ hội cho anh chị em ở trong những video sắp tới và vậy nếu ai có lỡ không dám mua hôm nay mà thấy cổ phiếu của mình nó tăng quá mạnh rồi thì cũng không phải lo chúng ta vẫn còn cơ hội mua được ở phía sau ờ, và có một số nhóm ngành mình đã đề cập ở trong những video trước chúng ta có nhóm ngành bán lẻ là nhóm ngành đã về nền hỗ trợ cứng của tháng 5 tháng 7 đây Mobile là cổ phiếu của mình đã mua trong phiên hôm nay <clears throat> thì trong video trước thì cũng đã vẽ cho anh chị em cái uh, vẽ chạc như thế này đó, vẽ chạc này thì <laughs> có thể nó sẽ không đúng đâu nhưng mà nó chúng ta có thể mường tượng được cái cái cái trạng thái đi tức là nó sẽ cũng giống như kiểu thị trường ấy nó cũng sẽ đi lên sau đó nó cũng chỉ xuống và tạo đáy thứ hai nó mới lên tiếp được chứ không bao giờ có chuyện sau một nhịp rơi mạnh như thế này mà nó lên theo hình chữ V được điều đấy rất là khó nó sẽ có điều chỉnh để cho anh chị em vào sau có thể tham gia hôm nay thì mình có lấy MWG ở vùng giá 62 ở ờ, lý do mua là gì đã trình bày trong video trước đấy là nó về vùng hỗ trợ mạnh khi nó về vùng hỗ trợ mạnh rồi <clears throat> thì chắc chắn là nó sẽ có trạng thái bật lại bật hồi thứ nhất là vì upside quá lớn đó, bởi vậy là đoạn này sẽ không ai bán nữa thứ nhất là upside lớn và nó về hỗ trợ chẳng ai dạy gì mà bán hỗ trợ cả bán thế là bán ngay đáy thứ hai là khi nó về hỗ trợ này thì đây sẽ là vùng hỗ trợ tâm lý và sẽ có nhiều người tin rằng về đây người ta sẽ không bán nữa và người ta sẽ mua vào và nó sẽ tăng và khi hiệu ứng tâm lý đó xảy ra trên toàn thị trường thì cổ phiếu sẽ có một nhịp phục hồi thì mọi người cũng lưu ý cái kênh giảm của mùa MWG thời điểm hiện tại nhá đây có vẽ đây này hai đường song song này thì uh, nếu mà tính theo cái xác suất <clears throat> cái cái tỷ lệ ờ, số phiên đây thì mình đánh giá là MWG nó thuận lợi có vẻ được về có thể về được khoảng 73 74 ở trong ngắn hạn mấy phiên sau mọi người vẫn có thể ờ, canh chỉnh để mua được <clears throat> thứ hai đó là FRT FPT thì cũng tương tự thôi một cái case tương tự đối với mấy con bán lẻ đúng không ạ <clears throat> thì ờ, đối với cổ phiếu này thì nó cũng là về hỗ trợ nó bật lên trong phiên hôm nay thì lấy khá là an toàn còn ai mà lấy mấy phiên hôm trước thì sẽ có được lợi thế về T cộng cũng như là giá vốn nhưng nó sẽ mạo hiểm hơn mình thì mình lấy phiên hôm nay à, thứ ba là cổ phiếu Digiworld Digiworld hôm nay tím à, nó chưa về đến cái vùng mà mình đánh dấu ở đây mà nó tím luôn ở đây thì rõ ràng đây là một cổ phiếu mạnh đó, thì và mình cũng nhìn nhận như vậy chứ còn nếu mà nó có liên quanh ở vùng này cũng không dám mua đâu kể cả nó mạnh cũng không dám mua bởi vì là nó không có nền hỗ trợ chúng ta rất là khó để đặt ra cái mốc quát lỗ đúng không ạ ví dụ như ở về đây này nó tăng lên luôn thì ok lỡ nó giảm thì sao nó giảm thì nó sẽ giảm về đây và nếu chúng ta mua ở đây thì nó giảm về đây chúng ta sẽ mất đâu đó là khoảng 10 đúng không ạ 10 và đây nó bật lên rồi đó nó bật lại thì rõ ràng là cái vấn đề là uh, chúng ta sẽ phải chịu lỗ 10% trong khoảng này sau đó nó hồi lại về giá vốn ở đây thì có thể nó sẽ không tăng nữa lại chỉnh đó thì nó sẽ là cái trường hợp rủi ro bởi vậy là biết là nó khỏe nhưng không dám nhảy vào đó là Daisy World tiếp theo à, chúng ta có cổ phiếu FPT thì nó sẽ đây là cổ phiếu nó nặng mông hơn bởi vậy là cái biến tăng nó nó cũng sẽ ít hơn đúng không ạ <clears throat> đoạn này thì mặc dù nó đi ngang đến từ 6 phiên nhưng mình vẫn đang nghi ngờ về khả năng hấp thụ của cổ phiếu này khi mà thanh khoản vẫn rất là cao và cái nhìn nó khá là y vậy là quyết định là không tham gia đánh vào thế giới di động hay là FRT thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn con này nó chẳng khác thì con hỏa phát ở bên nhóm thép Đúng không hỏa phát hôm nay tăng được có 1,86% quá ít vì là nó quá nặng hoa sen này hoa sen thì còn được 3,8 phần trăm Nam Kim thì chắc là sẽ ok hơn Nam Kim 4,82 phần trăm đó con nào càng nhẹ thì nó tăng càng dễ bởi vì cái lượng freelance nó ít hơn lượng trôi nổi nó ít hơn thì uh, nó sẽ ít gặp phải cản trở có lực cung bán xuống của nhỏ lẻ đó. Hòa phát thì rõ ràng là nếu mà chúng ta đánh xác định một cái view dài hạn thì nó sẽ là một lựa chọn tốt còn đánh lướt sóng thì tốt nhất là nên tránh xa những cổ phiếu nó quá nặng như thế này nó phù hợp để cho chị em ờ, đầu tư nắm giữ lâu dài Ờ, nhóm trứng hôm nay cũng hồi phục khá tốt đại diện như HCM <clears throat> đó, HCM bắt đầu tạo cây nến rồi nhưng mà cái trường hợp nến này này nó đóng ở giữa cây nến mẹ này mình không đánh giá cao nhá đặc biệt là nó còn bị bán ngược vào cuối phiên <clears throat> thì khả năng hồi phục những cổ phiếu này nó sẽ ít hơn đó. nó sẽ leo lên được khoảng lô đó khoảng lấp lại cây nến này khoảng 23 nó sẽ chỉnh lại đấy đó, vậy là đừng ham hố vào những cổ phiếu như thế này thứ nhất là nó không có nền giá không có nền đỡ <clears throat> thứ hai là cầu và không đủ mạnh các bạn cầu vào đủ mạnh thì nó sẽ phải lấp được cây nến này tạo thành một cặp nến bao phụ thì đấy sẽ là tín hiệu rõ ràng hơn cho pha phục hồi còn như thế này thì không ăn thua VND <clears throat> cũng vậy đúng không ạ VND thì nó còn đẹp hơn một tí đẹp hơn một tí đúng không? có thể là nó sẽ uh, hồi phục lại đâu đó về khoảng 18 uh, ờ, VCI VCI này tím này đó ít nhất là VCI nó cũng đẹp hơn nó còn ok hơn còn HCM HCM thì tạm thời nó đang hơi yếu thì mọi người uh, cứ cứ theo dõi thêm còn BCI hay là, hay là BND là những cổ phiếu có vẻ như đang tạo đáy tốt hơn có thể là pha tạo đáy nó sẽ nhanh hơn so với HCM nhưng đoạn này mình cũng không dám mua bởi vì nó không có nền giá chịu đoạn này không dám mua nhất là nó về lại đáy cũ này thì còn dám mua chứ đánh dấu sẵn đây này còn tranh vênh như này không dám lý do vì sao thì giống như con DG, DGW vừa nãy đấy Đó nó tăng thì không sao nhưng mà nữa nó giảm thì sao lỡ nó không tạo đáy được cái đấy sao nó giảm tiếp xuống dưới đây đúng không thì nó về đây này từ đây về đây này ờ, nó khoảng 20 à, phần trăm luôn 18 phần trăm luôn thì chúng ta có dám cắt không <clears throat> cắt đoạn này nó gần hỗ trợ quá không dám cắt nó sẽ cắt xong nó bật hồi mà không cắt thì nó lỗ lại quá nhiều bởi vậy nó sẽ rất là khó xử trong cái việc đặt ta mốc cắt lỗ khi mà chúng ta mua theo kiểu như vậy đó bởi vậy là chúng ta nên lựa chọn những cổ phiếu nào mà có hỗ trợ cứng chúng ta tham gia vào nó sẽ an toàn hơn một con cổ phiếu khác có khá khỏe đoạn trước đó là con BSI BSI hôm nay thì ờ, uh, 3,6 phần trăm khá ổn đúng không ạ nó không bị rơi nhiều như mấy con kia còn như là từ đỉnh này nó rơi xuống có một tí thôi có vài giá thôi từ 29 và 26 có hơn ờ, hơn hai giá thôi thì BSI cũng khá là ok nhưng mà điểm mua thì nó cũng chưa rõ ràng đâu ờ, đối với nhóm ngân hàng này à dầu khí này Đã dầu khí trước xem nào PVT BPT về hỗ trợ cứng này và hôm nay thì mua T cộng thì khả năng ăn là không nhiều nhưng mà nó sẽ an toàn khả năng lỗ thấp hôm nay mình có lấy PVD PVD đoạn này thì có thể sẽ hồi về đây để uh, ra cái mẫu hình vai đầu vai thuận có thể sẽ điều chỉnh nhưng mà nếu mà nó thực sự xảy ra chuyện đảo chiều thật thì nếu chúng ta mua được quanh vùng này thì cái ờ, cái cái, cái lợi nhuận nó cũng tương đối ổn rồi trên 10% rồi đoạn này thì nó tích lũy ở trên MA100 khá tốt bởi vậy là mình có theo dõi cổ phiếu này từ trước và đã nhắc với anh chị rồi nhá nếu anh chị có xem video ấy ở trong video trước thì mình đánh giá cao nhất trong nhóm dầu khí đó là PVD mặc dù là nó không có margin nhưng mà nó vận động khá là khỏe có thể ở giai đoạn này này những cổ phiếu không có margin lại làm một lợi thế đó ạ cổ phiếu không có margin lại là một lợi thế nó sẽ không phải gặp những cái trở ngại về chuyện cua margin hay là bán xả chấp và nó không bị thoát ra quá nhiều hàng nó vẫn giữ được cái biên giá rất là tốt ở đây BSR BR thì uh, xấu Đó. hôm nay tạo gap nó hồi theo kiểu vội vã như thế này thì mình không đánh giá cao cổ phiếu này chắc chắn là nhích cho một tí đầu đó là vượt được 20 một tí là sẽ quay đầu lại test lại ở đây 18 19 đúng không chắc chắn sẽ quay đầu test lại 19 có gap này thì không nên nhảy vào ờ, PPS thì sao BBS cũng có gap đúng không ạ những kiểu hồi phục vội vã này thì mình không đánh giá cao Ờ, thứ nhất là cái nền giá nó không có ờ, nó theo hồi theo hình ờ, tam giác như thế này thì nó sẽ cần phải rung rũ khá nhiều ở phía sau bởi vậy là chúng ta không nên bắt đáy những cổ phiếu như thế này <clears throat> đối với nhóm ngân hàng HDBank <clears throat> yếu quá nhìn chung là ở cái vùng này này <clears throat> nó có thể là nó không tăng được nhưng nó cũng không thể giảm bởi vì là đây là vùng hỗ trợ cứng và đoạn này thì ai mà cắt lỗ ở vùng này đúng không khả năng thủng cái đáy này khá là thấp đó. này thì có hàng giữ có thể mua thăm dò được xác suất tăng là có nhưng mà sẽ không nhiều bên tăng không nhiều đâu 18 về khoảng 20 thôi MBB <clears throat> cũng đang lình xình ở đây thì chung hoặc đối với nhóm ngân hàng thì chúng ta sẽ phải theo dõi thêm để xem nào cái à, cái cái cái cái động lực tăng của nó phía sau có không ít nhất là phải có lực gom ở đây thanh khoản gia tăng và nến cũng phải là nến đẹp có nến rút chân thì đẹp còn nếu mà nó cứ đi kiểu như thế này thì chúng ta sẽ buộc phải theo dõi Vietcombank Vietcombank cũng về này nó hầu hết là ngân hàng đều về lại cái nền giá hồi tháng 7 rồi Đó, ờ, khi nó về lại cái đáy hồi tháng 6 tháng 7 rồi thì chúng ta cũng không nên bán nữa có hàng theo dõi hoặc có thể uh, canh một số cổ phiếu vận động tốt để lấy vị thế theo dõi bọn này chỉ có nên là nên là theo dõi trước uh, mua mua một ít trước để theo dõi thôi chứ không nên mua nhiều ờ, bởi vì là khả năng tăng giá trong ngắn hạn của đối với ngân hàng nó là hơi khó OCB OCB đã rơi khỏi đáy tháng 7 rồi và đã quay trở lại giá <laughs> ờ, mới niêm yết hồi tháng 1 năm 2021 chính là bao nhiêu đây giá 14 EIB này con này đánh rất là xuất thần này thỉnh thoảng lại làm cây trần rất là dị con này thanh khoản bắt đầu gia tăng này <clears throat> có một con là con ACB này đó. thì nó cũng đã rơi khỏi cái đáy của năm nay thì những cổ phiếu mà đã rơi khỏi đáy của năm nay nhá thì mọi người sẽ thấy là ờ, nó sẽ về một cái vùng giá rất là rẻ vùng giá của những năm 2021 và khi mà nó đã xác nhận là rơi khỏi những vùng hỗ trợ cứng của năm rồi thì khả năng quay trở lại trong ngắn hạn của nó là rất thấp đó, bởi vậy là chúng ta nên tránh những cổ phiếu này ra nó sẽ phù hợp cho những anh chị mua tích sản bởi vì đánh giá là với cái mức giá như thế này thì nó đã rơi về đúng định giá hoặc là dưới định giá của nó rồi và nó sẽ phù hợp cho chúng ta mua tích sản chứ không phù hợp để đánh lướt hãy chọn những cổ phiếu khỏe đúng không? những cổ phiếu nào nó vẫn giữ được những cái nền giá của năm nay à, ví dụ như MBB này hay là HDB này hay là BID này là những cổ phiếu mà chúng ta sẽ lựa chọn tham gia thì nó sẽ mang lại hiệu suất đầu tư tốt hơn ở trong ngắn hạn BID đoạn này cũng ok đó đoạn này thì nếu mà đi ngang được ở đây vài phiên thì uh, chơi được TCB thì cũng đã rơi rồi TCB đoạn này quá rẻ quá rẻ luôn đoạn này phải có nhiều tiền con TCB cầm 3 4 năm thì quá giàu quá ok luôn Nói tội là không có tiền Rồi <laughs> vâng, xin chào tất cả mọi người nhé Video của mình cũng sẽ phải được kết thúc tại đây Ờ, chị em còn thắc mắc gì cứ nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại ở trên màn hình chào tất cả mọi người